rồi nay mình có một con máy uh, Makita 14 18V rồi 136 18V vòng tua 3 con này cắt sát tua chấm đây ở đây nó hơi bị nứt một xíu này đây. những ảnh hưởng tới hoạt động của máy đây nứt hơi xíu con này thì nó không ghi sản xuất ở đâu hết á đây chỉ là Makita Corporation cái gì gì gì gì chấm giá băng thôi nhưng mà con này thì con này là mày nhật mày nhật nên cái rưỡi cưa này á là cột của nó là cột khác với mày mì đây con này mày nhật nha rưỡi cưa thì mình có rưỡi à, cưa cưa sắt của Makita cái rưỡi à, một ba dặm này á mua rất là mắc tiền rất là đắt tiền nên mình muốn ra nên mình lấy cái rưỡi cưa sắt ở bên cái máy mát bỏ qua này con này tôi chấm chấm cắt sắt có đen này này có đen này bàn này bàn sắt nâng hà này nâng hà vẫn xoay được à, không nghiêng được nha cắt sắt thì không nghiêng được cắt thử nha giờ để mình cắt thử sắt này nhôm nhôm này nhôm khá dày nhôm này chắc bá lý á giờ cắt sắt thử nha sắt từ cắt à, sắt ống hai ly này này cắt sắt hộp à, sắt ống hai lý nha đây rất là ngọt con này mình bản thân máy 2 triệu 2 thân máy không pin 2 triệu 2 nha máy này mà Nhật rồi cảm ơn mọi người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 cái này để à, chặn mấy cái này đây đó cái này là mai cái này là chả nhám đấy rồi rồi mai này này rồi sồi sồi này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 rồi ừ, cơ kiếm á thì à, đợt này mình về hiệu khác DZT cũng 10 lưỡi bộ lưỡi cắt gỗ ngắn rồi à, lưỡi này cắt gì đấy lưỡi này cũng cắt gỗ luôn á hai lưỡi cắt gỗ ngắn đây hai lưỡi cắt sắt này hai lưỡi cắt sắt ngắn hai lưỡi cắt uh, gỗ dài đây bộ này mình bán 200 nha mọi người đầu chuyển đầu chuyển tới bàn vị quá quan